vô đừng có bị lắc nữa tên tên tên tên <laughs> cả nhà ơi cả nhà ơi cả nhà ô không biết hôm nay có bị lắc không mạng có yếu không hé nhô có mạng rồi thấy được rồi sớm giờ ờ, bị ờ, mạng yếu nha cô chú anh chị không có like được hello bạn thanh tùng nha mình à, chuẩn bị qua hẻm 29 xe buýt ngày Tỉnh nhé xa vắng người tình mạng yếu chật chờ tiếp tục chuyến xe không đồng nhé cô chú anh chị hôm nay là ngày 9 à, tháng 9 dõi chúng chào chị Nguyên chào bạn Nguyễn Diễm 29 nhìn 29 phải, đâu nhìn bên phải nhìn bên trái 29 là bên phải rồi 29 tốt cái khúc kia 99 Hello bạn Nguyên Trần 79 Không bạn ơi Mình không có qua bên phường An Bình nha Em ơi cho chị xin một phần rau Không nha chị Có gì mình dùng đó đi chị ơi Chính chắc là muốn bò Có Có mập có đi em Ở đằng sau á Chào bạn Thanh Thanh chào chị Mỹ Miều chào bạn Nguyễn Quang Đại có đón mình không không nào quá đây đây nè đứng xích vô hẻm đi chị đứng xích vô để tờ giấy đó đứng xích vô trong đi cô rồi mạng mấy gầy lắc quá trời <coughs> chào chị Phượng Phạm có để sao anh rồi xịt cái tờ giấy cái bình ủa quên à, Thành ướt luôn trời đi ủa rồi cái, cái danh sách như vậy mà em cũng lưu vô nữa đó hả tự nhiên ghi ờ, ghi tên không bốn người còn gì mà gọi là danh sách cái gì có nghề nghiệp không chị dạ có nghề nghiệp không chị em đi ba hai chồng đồng hồ nhưng mà hình như là cái hẻm này là đợt trước là cái nhóm ờ, mới cho đây cái nhóm mới tôi ít mới cho phải không cái bé này là bữa đó bé ờ, mới cho sữa nữa nè đúng không rồi bữa hổm mới cho cái bẹp đây mà lưu sao không chịu nói anh anh anh biết mà bữa hổm là cho cái gì rồi chị mới đây cách cách đây mấy ngày à ờ, cho tả cho sữa cho gạo rồi mì trứng chắc cũng có cho rồi luôn rồi phải không không có trứng, không có trứng phải không có mì có rau không vậy uh, ờ, cho chị uh, uh, lấy cho bốn lấy cho bốn phần rau đi bốn phần rau với lại uh, cho bốn phần mì trứng thôi gạo khỏi cho tại mới cho cái bẹp đây mà tại em còn nhớ con bé này nè bé này dẫn em bé vô đi chị chừng nữa nhớ tối đừng cho bé ở trần nha mặt cái tả ra vậy cho ở nhà bận quần áo đồ vô rồi hơi khỏi lên ờ, bốn người thì bốn người ờ, lên nhận đi ạ à. mỗi người ờ, chị lên lên nhận trước đi cô đứa bé bởi phước phải né camera kìa không bị ờ, vi phạm bản quyền nữa mấy bé nhỏ giờ là nguy hiểm lắm <coughs> nói thật ra cái đó là nguyên gia đình luôn á cái đó là nguyên gia đình đó đợt trước ờ, anh mà biết là anh không có cho em lưu danh sách rồi cái này đâu phải là danh sách cái này là tên nguyên hộ gia đình đó bên nhóm của ờ, Earthworks vừa mới cho cái bẹp đây bữa hay bữa trước đây còn nhắn bên mình xin nữa tính dắt bé ra để xin ờ, sữa nữa gì như ai nhà đùng lên mình biết mà đến chi mà đến chi anh lợi anh nhìn vô đứa bé là anh biết rồi cái danh sách đó là ghi nguyên cái gia đình đó bốn người đó ghi họ tên của bốn gia nguyên gia đình đó tại bữa hổm là cái gia đình cái đó là gia đình đó bởi vì giờ <laughs> thật ra ghi danh sách mà giờ là ghi nguyên dòng họ nguyên gia đình mình luôn thì cũng như không kênh tóc luôn mà phải tập cho bé bận áo đồ vô chứ tối tối mà mưa gió nữa bận cái tả gì vậy sao đầu chợ ăn cư bên kia mình đâu có vô được đầu chợ ăn cư bên kia khúc vào ờ, chỗ ông tỏ đó có cái chốt bự đó chốt rồi phải vậy là không có chốt bự nữa vậy ờ, vậy chị ra phía ngoài ờ, đầu đường giùm em đi kêu ra đầu chợ đi đúng rồi kêu đại diện học về khám vô như nó mà tính chi vậy bình cương nó bình cương nói mặt chi Patay. bé bị chó cắn bạn bé khác ừ, bé này là bé khác chung quy là vòng vòng vòng vòng xin nhóm ờ, này xong rồi qua xin nhóm khác xin liên tục ừ. nhưng ờ, bà đó cũng là một cái trường hợp mà nguyên gia đình đó 98 hộp trăm biết ừ. nguyên gia đình nguyên gia đình mà đem cái người câm điếc ra Lấy đem đứa bé ra lấy cớ không cho làm hoài luôn không thấy bình luận tôi thấy bình thường là lấy máy thôi máy nè đây em cầm máy của anh đây phải không đầu chợ ăn cư là đây phải không

anh là đại diện đúng không ạ anh để anh anh xích lên đây để ờ, xuống đó đi anh ở trong đây là có ai mà một hộ gia đình ờ, mà hai người ra không để xuống 10 phần đi chạy xe chạy ờ, nhóm cái xe vô đây luôn nè xanh Ủa ba đầu đâu rồi ba đầu em đâu rồi quay giùm anh đi em cầm máy đi để em phụ cho bữa nay không có gì anh tài làm b là ai ạ rồi lên ờ, thôi vậy anh nhận sau đi để cho ờ, mấy cô chú kia trước rồi chị tiền vé số rồi rồi đúng rồi mình lấy một phần ờ một phần là ba bịch vậy luôn á nặng nha bịch gao nặng lắm á rồi chị tiết dạ dạ rồi mỗi người mình một phần thôi chị dân chú giàu chị nghe lại ở trong đây 10 người của mình là khác hết trơn phải không không ai chung hộ phải không chú dũng bé này nhận giùm chú dũng á hả rồi à, chú mạnh rồi à, bà nhâm dạ dạ chú là cái gì không có tên không có tên không có tên chú ơi ghi chú cho một lần không có không có ở đây không có à, bà nhâm và dạ, bà nhận đi bà chị thắm rồi còn phần đó của em đó tài rồi rồi 4 không á hả? 30 4 kế công an phường nữa. cái công an phường cũng lại phải không? Thì đường 34 cái công an á, chỗ mà bữa mình ghé một lần rồi đó. Thì không thì tới đó phải điện chứ. Điện cho người ta ra đứng đợi trước hết chân đi. Điện đi, chỗ đó mình tới trước á. Ừ. Nói chung là điện hết luôn nguyên cái giải đó, đó. điện hết đi cho ra là vừa luôn rồi đó dạ, chứ đừng vâng. ghé ngang và mình thảy xuống cho lẹ chứ đâu có đứng đợi ra ghi ờ, cái danh sách ờ, chủ yếu là để ờ, cho tạo với nhau niềm tin thêm 50% thôi chứ cũng không biết cách nào để xác minh rõ là một hộ ra mấy người nữa nhưng mà giờ thì cách đó thì nó sẽ đỡ được tí xíu để cho chẳng hạn như trong giải trọ người ta nhìn vô thì người giải trọ đó thì người ta biết giống như ghi ghi nãy thấy không cái chỗ kia hẻm 29 xe buýt ngày Tỉnh đó cũng thật chất ra là cũng nguyên gia đình ra đó xin hết nhóm này vừa mới xin nhóm này xong qua ngày sau xin nhóm khác chị ơi ờ, chị đi ra đầu hẻm 388 làm như ông bị tổ chết hẻm 29 nè hết 29 ngô được kế rồi tới ờ, hết 29 ngô đức kế rồi giờ tới 29 xe buýt số 29 là số đẹp chứ bộ số đẹp ở một phương diện nào đó cái số đó mới sinh mình đây thì mới sinh đây à đầu tiên mới đâu biết đâu <laughs> ra nhìn mặt mới biết được ra nhìn thấy đứa bé là nói gòi dính rồi dính trưởng rồi đứa bé hot trend trên tiktok Nguyễn Phương Đề Thám này hình như là bạn nhận lại cái ngay Đề Thám coi Bạn Nguyễn Phương Đề Thám này bạn ờ, Địa chỉ mấy bạn? Để Phan Anh chưa để địa chỉ nhưng mà anh sẽ hỏi Bạn Nguyễn Phương này có xin rồi mới xin đây Cách đây ờ, vài bữa Gì? Gì? Đúng không? 33 Đề Thám phải không Nguyễn Phương? Nguyễn Phương này đang đi cách ly phải không? Bạn Nguyễn Phương này 33 đầy thám phải không? F1 rồi hẻm 33 hẻm 33 thì thám mình đã cho bạn rồi và mình vẫn giữ vững lập trường nha mình chỉ gieo duyên một lần rồi đi thẳng luôn anh không có gửi nữa à, đây nè anh không có mình không có gửi nữa nha bạn còn nhiều người chưa nhận được lắm thì đó bữa nay trong danh sách không à chuẩn bị sẵn trong danh sách bởi vì không có phát sinh bởi vì bây giờ phát xong anh đứng anh trèo lên xe luôn anh không dám đứng ra đứng nói chuyện chút xíu đứng nói chuyện hồi cái sợ mất công người kiềm lầu không được rồi cho nữa cho nữa rồi hụt mấy người sau người ta không có tội nghiệp người ta tội nghiệp ông chú hồi nãy đúng nhưng mà ông chú đó được cũng mới nhận đây có một hai bữa à, bạn ơi biết là tội nghiệp nhưng mà nhận một hai bữa thì mới cho một hai bữa đâu có thể nào mà cho được nữa mình hãy nhìn vào cái thực tế hơn đi bạn chứ giờ uh, vừa mới cho xong qua rồi xin tiếp nữa rồi xin tiếp nữa rồi cho tiếp nữa cho tiếp nữa cứ cho tiếp nữa hoài cũng rồi cuối cùng không còn ờ, người khác nhận biết rồi em Nguyễn Phương biết là lâu rồi nhưng mà anh không có cho lần hai nữa nha bây giờ nói chung là anh giữ vững lập trường anh chỉ gieo duyên một lần thôi chứ không có vừa xin hết rồi xong rồi lâu hay là gì mà xin tiếp nữa chứ mình ờ, liên hệ các ờ, nhóm nhóm khác giùm anh nha ở Cần Thơ còn rất là nhiều nhóm lắm em liên hệ với mấy nhóm khác xin giùm anh nha chứ giờ ai cũng dồn vô xin anh hết trơn rồi xin hết rồi cho nữa xin hết rồi cho nữa 388, nói chung là anh gồng gánh không nổi đâu còn biết bao nhiêu người đang khổ đang chờ kìa còn về cái chú hồi nãy ở bên chợ an cư đó thật sự là chú thì tội nghiệp tại chú thấy chú ban ban lại nhận nhưng mà không có trong tên nhưng mà bữa trước cũng đã có phát một hai lần rồi nhận coi không phải một hai bữa trước bởi vì giờ là không có gửi nữa một phần quà không có đáng là là bao chứ nhưng mà đối với thời điểm hiện tại nó cũng chỉ giá cũng cỡ 200 ngàn chứ hiện giờ cũng còn nhiều nhóm ở quên nhiều ờ, hộ họ đang cần lắm ờ một cái áo đó là mua theo combo đó cô xin 5 phần sao không ghé cho cô vậy Phước dạ tại con không thích à rồi bạn ờ, Hạnh Chi Nguyễn Thị nhiều khi lên danh sách vậy chứ chủ yếu là để tạo niềm tin cho nhau tí xíu thôi chứ uh, để lên uh, một hộ một một gia đình mà hai người thì mình cũng đâu có biết đâu Đẹp không? Một chú với một chị phải không? Vậy chắc hai người đó đó Một chị hẹn 3 tháng 8 mình chú mình đi Đây nè Đó, chú với chị Trời ơi, chạy sao mà ngay cái chỗ công an luôn vậy né ngay hẻm Quay công an kiện chứ lấy hai ờ, lấy lấy lấy, lấy hai bao gạo chừng nữa mày xuống ờ, thành bên đây để rau cho thằng khanh mà xuống mà chụp vô mà chụp cần này lấy ginh gạo đi chứ mà chạy qua đây rồi hồi nó ai ginh gạo nhận đi chị nhận chị với anh nhận đi rồi ok em cảm ơn nha dạ yeah. cho đâu giờ kha chồng dạ đúng rồi ừ. nửa xuống ở đây á hỏi mấy ừ. phần này xong rồi cũng chụp vô cân kinh gạo thôi để cho hai bên kia nó kinh gạo ừ, để hỏi cho người có gì rồi hay dạ thì nó cũng sẽ có những cái xe để nó giao đó. giống như hôm qua nè cái, cái hẻm kế bún ờ, kế bún mắm á kế bún mắm mà chỗ vậy nhà trọ mình cho mới cho 16 phần đó thì hồi sáng này hồi chiều này chứ là cũng có một nhóm khác ghé lời cho nữa nói chung là thật sự rất là nhiều nhóm cho chứ không phải chỉ riêng nhóm mình đâu Hồ Phương Nhi hẻm 354 phải không này 4 ở quên 500 534 này 44 ờ, này tới gần 5 rồi nè 492 rồi nè năm trăm năm trăm ba bốn xích trên chắc hẻm đó nặng quá bước xuống bước xuống đổi góc đổi góc qua bên kia Rồi chào nha em Ngọc à, em Phạm Anh thấy rồi nha em Đừng có farm nữa em à, Hiện tại đang lắc dữ lắm luôn rồi lên ghé lên 583 583 kêu quăng qua lộ 583 giải bên tay 583 ờ, là kế ngay chỗ uh, bán uh, đầu hẻm là cơm gà ờ ngay ngã ba có gốc trên em điện đi kêu quăng qua lộ luôn hẻm mà của chị Phượng Hoàng chồng để nhận sao cũng sinh tiếp hẻm chị Phượng Hoàng là 577 dạ cô gái đó là vợ em á hả đi theo để ờ, điện thoại chứ ờ, em không có ờ, điện được Hắc ghê buổi chiều lắm và ba buổi sáng nữa buổi tối thì uh, anh mới đi phát tại anh có dướng cái phần gao anh phải vô gao gao về trễ còn uh, nhiều đội thì tại vì uh, họ không có vào họ về là họ phát luôn có năm tám ba như bên lộ đứng bên đây đi cho băng qua băng qua phải không đây phải không chị bên hẻm 583 qua phải không ủa em gái 583 lộ bộ qua phải không rồi rồi ok à ở đây hẻm 740 nè bữa nay mới biết hẻm 740 ở đây vô trong nữa đi em đi luôn vô trong mấy gài à, em có xin chưa của bên anh chưa né ra mày tự nhiên mày đi ừ. chết hỏi hỏi cái chú đó có nấu cơm ăn không không hả ờ cho ừ cho chú bánh lá dừa bánh lá dừa bên đây nè em ăn bánh lá dừa không sẵn đây quên nữa nãy có bịch bánh lá dừa ở trên đây gì đưa chú 5 ờ, cái đi em gái ăn bánh lá dừa không em ăn bánh lá dừa không nè dạ đấy kêu chú ờ, mấy mấy bánh lá dừa đưa cho bé kia bé gái kìa rồi lại đưa, đưa chú đi rồi để nó đi để đi hồi nữa cho chú lại đấy rồi hồi đó đường này mới chưa làm ở cảng ở trước anh ở sau lưng gần cái đường đi xuống thành vui kêu gì cô cho cô tí 36 đồng bán ha 36 nãy giờ có bánh lá dừa mà quên giờ mới chợt nhớ Trinh thì Trinh cho em hẻm 5 chợ An Bình chia tay cái hẻm đó anh sợ ông chết cho mới cho ăn lần mà anh sợ ông chết vòng vòng bà con dạ. không bữa hôm xin mười mấy phần đây nè nhiều khi trong giờ nhiều khi dính ở trong đây nữa em lên đây cũng là dính ở trong bữa hổm anh cho nữa chinh chinh quỳnh chinh dính chùm đã đã vợ có trong gì à, kêu tên chồng thì vợ ra nhận kêu vợ thì chồng ra nhận xong cái vô hết trơn cái đâu nam nữ gì đâu ra sinh thêm mà nhà cuối cùng ra bị phát hiện là chồng chồng rồi vợ lum la chú gì đó phải không ạ không phải chú đang ghe hả có chụp hình luôn hồi nữa gửi vô facebook của anh nha ly lấy một phần lại để đó đi rồi xịt trước đi uh, đi ra thành ơi để rồi chú ra tới cho chú nhận cái cho lẹ ừ để trên ờ, cái cái bục đó ừ bục cho sạch bịch rau củ còn bự hơn là là gạo nữa nè à, ăn chịch rồi dưa leo rồi gì cơ bầu cà cà bột ngót bịch này nó bự hơn gạo từ từ chú không gấp rồi nhận giùm con nha rồi rồi lại nhận đi chú dạ dạ dạ được rồi trời ơi khoanh tay chi rồi ok nặng nha cái bịch rau củ nặng lắm á sách ê từ từ chú ừ ba đồ tốt với mình ghê không cô chú anh chị đút nước cho uống luôn hồi nữa đi rồi ờ, tao tao tao thấm vọng thấm vọng vô xong rồi ờ, mới có ờ, có có cái để cự lộn mình đợi ra hẻm 36 luôn nha để cho bạn em trời quên gửi chú mấy bánh lá dừa quên gửi chú mấy bánh lá dừa hồi nữa lấy phần nào bỏ vô ê hồi nữa lấy cái bịch bánh lá dừa bể ờ, để bên bển luôn đi hồi nữa cái bịch nào có rau củ bỏ vô ờ, hai cái ba cái bánh lá dừa vô cho chung ừ, đem qua bên để bển luôn nguyên bịch ờ để đó luôn đi khỏi chia ra hồi nữa cứ việc ờ, nhét vô á nhét nhét vô cái bịch rau củ hay là cái bịch mì gì đó nè mì mà còn trăm mấy cái nhiều lắm nè để đẳng nhét vô hai nhét vô cái hai cái bịch nhét vô ờ, bịch mì ha bịch rau củ cũng được ăn đỡ đói ờ đó có lá dừa luôn đó ngon lành cành đào bịch rau đó mà dưới em chắc 100k đúng không em cũng có thể là vậy á thì nói chung là bởi vì anh ấy nói cái phần quà là trị giá gần 200 ngàn mà nhưng mà rau cũ thì anh mua đỡ cái là nó rẻ anh có đầu mối ngày anh mua ờ, có khi là cả tấn mà chỉ có hai triệu mấy nói chung là nó đủ giá hai triệu mấy cũng có hai triệu triệu gửi tùy tùy bữa đây bà chủ tịch ui <laughs> né bữa nay bỏ xe trắng nhà rồi mượn xe mới rồi ra là Phước lúc nào cũng có đem sữa chứ nhưng mà tại vì tùy hoàn cảnh Phước cảm giác thấy uh, cảm động thì cho với lại tùy theo nữa chứ xin mà xin quá trời xin ờ, không có thể nào mà cho hết nổi ngày nào cũng đem theo ờ, thùng Thank you ai ờ, rồi mình gửi quà thì mình gửi kèm theo nha chứ mình không có chạy lại chỗ nào đó mà mình ship người một cái hai cái nha biết là thèm rồi nhưng mà tuy tuy nhiên là không có khả năng để đi ship cho từng người sẵn gửi quà thì mình gửi kèm theo luôn xong này rồi vô ờ, bên kia phải không quả quyệt phải không 10 phần giờ để đâu giờ trời 10 phần 10 phần đợi xe ra cái không nha bạn kim tiền anh nói là chỉ là tùy duyên thôi anh thích anh cho nha chưa gì trơn vừa mới thấy có sữa là xin cho con em ba hộp rồi ai không có con nói chung là tự cảm xúc của anh khi mà anh gặp hoàn cảnh thấy có bé là tự động anh cho thôi nha đừng có xin nữa anh không có cho đâu tập cho bé uống nước cơm đi em đợi xe gác ra ăn cái ờ để để Vinh đồ xuống đi rồi xong rồi mình sắp sao đậu hoài đó trời Mọc nhau được ờ, mấy cái bánh lá dừa đúng không? Ờ Một rau kèm theo hai cái bánh lá dừa luôn Rồi Cái này im à nha Ở xe đậu hoài luôn Thôi giờ mình phát trước luôn đi Xe đó nó chưa ra đâu Hay hay phát bên đó ờ, phát đâu tao ờ nửa đường thôi ờ hai dãy nửa đường thôi Hồi bữa nay nó bị gì á Rồi Ủa trong này là hộ ở riêng không phải không em Thiệt không Rồi Ví dụ như ở đây là Quỳnh Văn Được là ở phòng mấy Nguyễn Văn Được ở phòng mấy Ở dãy trọ của em đó có mấy phòng rồi còn chín phòng kia đâu dạ. chín phòng kia ta về quê hay sao dạ, rồi giờ đọc tên từng người nha từ dưới lên nha nguyễn thanh nguyễn thanh thi gì nè huy sinh viên rồi em nhận đi em rồi trong đó có hai bánh lá dừa về ăn liền luôn đi nha rồi rau củ rửa hồ thanh Thúy ờ một bịch vậy một ba phần đó là của mình đó ba bịch đó đó với gạo luôn Nguyễn Thị Thanh nhân viên bán hàng Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Thanh tắt cái máy xe dùm cái nó không có nghe ồn quá Trần Thị Thu Hồng Rồi ok Ngô Thị uh, Bội Tiền gì nè ừ em thu hồng này là massage mặt đó hả ngô bội tiền nội trợ giặt ủi phan quang ờ, khang bán hàng tự do nguyễn văn được rồi phan thị tuyết mai Rồi Nguyễn Thị Úc Nguyễn Thị Úc à là cô đó phải không Dạ Quỳnh Văn Lộc là ai ạ Rồi đó phải không Rồi vậy nha Rồi ok Rồi ok Chúc sức khỏe mọi người bị gì chết hả chết mày chết đâu hút thuốc được mày hút vô mày áo luôn rồi sao tâm ờ, bất an quá đâu xe Nói gì đó. xong tiếp tục qua bên à, Hoàng Quốc Việt nha mấy ngày cứ à, đi Hoàng Quốc Việt liên tục khu đó là đa số là công nhân bốc giác nhiều mình sẽ gắng cố gắng hỗ trợ à, từng giải trọ giải trọ giống như giờ mình quá duyên là cái khu đó rồi thì mình sẽ né luôn rồi đâu ra quần quá trời vậy quá trời Đấy. Nhìn, nhìn, nhìn, nhìn. em đi uh, gửi hỗ trợ cho hẻm 215 á anh ở đâu vô hỗ trợ ở bên uh, ninh kiều ninh kiều là ở đâu phường an khánh anh phường an khánh rồi xuống xe xuất trình giấy tờ giấy đi đường em anh cái giấy ờ, giấy của bên kia liên hệ với chính quyền chưa có liên cho quý ba có xin cho chủ tịch chưa không anh xe xếp lên tí xíu à, anh Thuận ơi để chạy xe xích lên tí xíu vô đi vô đi để sang ngọn để để cái này kim nó ờ, đóng cửa lại đóng cửa lại vẫn còn bên Ninh Kiều không ta? Ninh Kiều Ninh Kiều hả? Phường An Bình An Bình, Ninh Kiều Máy rồi Cắt, cắt Tại vì cái ờ, cái pha của nó cao quá Để đi em coi ra Sao nó ngã Để em nha, em, em muốn đi thằng Sao nó ngã để người bạn Rồi Ủa, chứng minh của ba đù này Lấy của em không? Đây, dịch cái kia đóng mạnh quá nó rớt bây giờ 215 đợi tí xíu nha bạn E aí, hello chị Ngọc Hân hello Thảo Quy có giấy tờ đầy đủ quá chị Quỳnh Phượng Liên ok chị mỹ duyên chị nào có chị cho em hay em gửi địa chỉ cho chị gửi lên em alo đúng rồi là chạy tới nữa phải không à vậy hả vậy đợi em chút tí xíu đi <laughs> Trần Hoàng Dũng ơi nếu mà anh không thích xem anh có thể đi ra ngoài nha anh đội có giấy tờ có giấy test đầy đủ á mọi người không biết sao em ở trên xe chừng đồ hết rồi chị Nguyên đổ ơi còn có mình anh em mà em mới lại coi đồ mình đó Phạm Hữu Lợi đường Hoàng Quốc Diệp sao đâu vậy cứ đứng đầu hẻm đi đi lại đây mất công hẻm của người ta ờ, đứng đứng xích trong giùm em đi để hồi xong nữa rồi tụi em lui lại để uh, khỏi ờ à, à. để khỏi tập trung để không thôi ờ. uh... ủa nghe xe bán tải luôn hả mình đừng có tập trung quá đi vô chút đi rồi chừng nào xong rồi chị nói kêu mọi người ra rồi rồi rồi đi chị đợi em tí đi rồi rồi rồi rồi rồi rồi đổi vị trí bà ơi chào mọi người <laughs> em đi xuống cái đầu ra nói ghe lại ghe lại nữa không có gì em ơi vẫn bình thường nha em hạnh gì hỏi hỏi thăm sao mà đi tối vậy thôi lính hát rồi luôn mà ủa rồi sao rồi xong chịu vô nữa mà đi đâu vậy cái hẻm nào hẻm hay đó mấy đó hả trời ngay đây luôn á hả trời tưởng đâu xa cuối cùng ngay luôn <laughs> ngay, chỗ tưởng ở đâu xa bà con mình đứng giãn cách ra giùm em nha mình vô chổng hết đi đừng có ai đi ra đây chỗ cái giải trọ nào à, ai không phận sự thì vô nhà đi mấy cô chú anh chị ơi để à, ảnh hưởng rồi lỡ mấy cô chú anh chị mấy cái chú với anh này có trong bên đây không không hả không vậy mình vô nhà đi đâu có gì đâu xem anh mấy bên đây là giải chỗ của em là ở đâu ở đây rồi vậy mình vô trong hết đi vô trong hết đi rồi chừng nào con kêu ra thì ra nhận vô vô trong hết đi Này mấy người vậy? Dạ 12 phần. 12 phần hả? Dạ. Em có gửi danh sách ở trên ấy luôn á. Trên trang mình luôn á. Rồi rồi. Ở trong đây là có giải ờ, chọn em bao nhiêu phòng? Ờ giải trọ này 7 phòng với bên đây hai có giải trọ là cái này như ủa cái đó 11 hay 12 ta? 12. nói chung á là anh hỏi ở đây là bao nhiêu em trả lời chất quốc cho anh hỏi là mấy ở đây mấy phòng rồi cuối cùng ra là đại diện từng hộ ra phải không ờ rồi vậy được rồi dạ. chứ hồi nó ông nội đứa này ông nội đứa kia anh có biết ai đâu rồi lấy 12 phần để ờ, ship ờ, hai hàng đi phát phần 66 thôi Ừ, để ngoài đường nó đi rồi cho giãn cách xa xa kìa đủ chưa chưa không bao nhiêu rồi hai bốn đủ rồi không Rồi em đọc tên từng người nhé. Nguyễn Văn Hiếu. Chú ở phòng số mấy? Chú ở phòng số mấy? Số 7. Lê Thị Thị Dương. Quỳnh Thị Phen dạ. chú ờ, chú Nguyễn Văn Thành chú chú phòng số mấy chú số 10 hả chú Thành, rồi đây là ông nội mấy đứa này rồi chị là cái gì của mấy bé mẹ hả gọi trong danh sách này có tên chị không em có có Nguyễn Văn Phương lại rồi chú phòng số mấy chú dạ Nguyễn Văn Cần dạ rồi Đinh Công Nhân anh giải dò bên đây hả rồi dạ, giờ dạ, nhận em con nha Nguyễn uh, Nguyễn Thành Nguyên gì nè rồi rồi nhận giùm em nha dạ dạ Quỳnh Văn Bình rồi Ngọc là ai rồi Nguyễn Văn Cần là ai ta rồi phải không lấy rồi lấy rồi à Di Hồng rồi rồi rồi còn à, chú thanh là, là chị xin cho chú ăn đặng đó phải không là ông nội của mấy bé rồi không thì đem cho chú luôn đi dạ, rồi rồi ok chú ở riêng phải không dạ, rồi ờ, rồi còn chị là ở trọ đâu em đây nhà thuê à thử xe ở đây hả dạ. rồi ok chị rồi rồi dạ dạ dạ nổi ra rồi rồi rồi ừ. sống đi vòng về đi vòng về cho vòng về cho nó sạch sẽ đi đường đây ờ, nó dặn chết thử cho nó chạy ra đây một cái chạy ra rồi ngừng lại một cái chạy ra ở đây cho nó rộng không có sao nha em ờ, hiếu đặng bị ờ, chỉ nhắc nhở thôi chứ không có gì sao đi đêm vậy với lại ờ, khuyên cô cố gắng tuân thủ 5k thôi em chứ không có sao Okay tha thử rồi còn bao nhiêu phần rau nữa rau với mì Đúng không? cái phiếu cho anh rồi phải không? Ừ, đưa, đưa đủ rồi phải không? chứng ừ. chứng minh với bằng lái em đưa anh được phải không? thì ờ, điện cho nó ở trong ờ, có bảy có bảy lần thành phú nữa đó bảy kia luôn ừ bảy bằng kia còn nhiêu thì xảy qua bên kia hiểu không có nhiêu dùng nhiêu tại vì một bịch rau củ của mình nó tới bốn năm kg luôn mà dư sức chia thường là bên ờ, mấy người khác thì người ta chỉ cho ít của mình cho nhiều mà hướng 75 Trần Phú nha cô chú anh chị soi kỹ này ha nước kìa 45 Trần Phú nha cô chú anh chị anh đi xuống dưới kia anh phát quà tối khuya rồi em anh không có ngừng lại cho bốn cái bánh lá dừa đâu mình có gì dùng nấy đi em có duyên thì mình nhận được đó nha em thấy em mỹ chi nghe đi xa buồn vậy ừ. này cái lai nó bị lắc quá trời nè vượt qua qua qua qua chập chờn chập chờn, thôi nó chập chờn thôi nó chập chờn, lắc quá hả kỳ vậy Ha ha ha. chị Quyên vỏ bữa hổm thì qua xong chị qua lấy luôn uh, rau rồi lấy mì lấy gạo gì lấy đại luôn một phần đi chị chị chạy qua chị lấy rau rồi bữa nay chị lên chị xin tiếp mì rồi qua bữa sau chị xin gạo qua chị nhiều lần quá cho chị qua vậy rồi hết giống như kiểu bây giờ chị hết cái gì chị qua chị lấy à rồi vậy sẽ tập cái thói quen cho những người khác họ sẽ qua tới qua lui lấy hoài biết rồi tụi em khó xử tụi em lắm chị ơi chung là bữa hổm là tụi em ờ, đã nói ờ, kêu chị qua lấy là chị lấy đại nó một phần đi rồi về mình ăn mình dùng mới bữa trước chị lấy gạo qua ngày sau chị nói chị xin mì bây giờ hết nếu mà chị dùng hết mì quá sao chị xin gạo hết gạo lại vòng lại chị xin gạo rồi chị qua chị xin mì đảo vòng vòng vòng vòng hoài cuối cùng qua rồi em đâu có nuôi đâu mình cứ dùng đại hết xin nguyên phần đi ạ à. rồi dùng luôn một lần một thôi vẫn còn bán bánh à hiện tại là bánh mới ra lò hồi chiều này ra lò cái lô uh, cuối cùng 70 hộp à tại vì còn cũng khoảng uh, ờ, 10 ngày 12 ngày nữa là trung thu rồi Hùng mới cho hẻm 12 thấy đứng cho cái livestream cái giờ quay lên xung hẻm 12 rồi một nồi lên đè hãng 12 xin lên nhắn tin thì vòng vòng đó vô thấy đi ginh đồ ginh ngang qua ừ. em bắt đầu nản rồi đó bữa nay ở đây nữa chắc uh, em sẽ liên hệ với bên trên Trà Nóc em lên hỗ trợ Trà Nóc ấy. vòng vòng Cần Thơ này xin tới xin lui hoài em lên Trà Nóc ừ. Trà Nóc thì chắc ăn là em chưa có hỗ trợ chỉ có hỗ trợ một trước đợt trước trăm phần à. lên đó mình sẽ có chút công an dẫn đi ừ. chú ờ, trưởng công an lên dẫn dẫn đi lên hỗ trợ Trà Nóc giáp hết rồi vô tới vùng gian luôn mai mình sẽ đánh lên trà nóc em chưa có xin anh lần nào hết vậy khỏi xin luôn em ơi khỏi mang nợ anh nha em liễu chương xin nhóm khác đi em <laughs> trả lời rất là phủ luôn á bữa nay gặp khách cả khịa <laughs> ừ. anh cảm đi em ơi bữa nay anh phước đang mệt mấy ngày này mưa bão thất thường mưa bão thất thường anh em bệnh quản cùng lum trên rồi bị kẹt theo mấy bạn sinh viên <laughs> chơi cánh mưa gió hiếu đặng anh phước có đi ngang hùng dương không cho em xin phần rau có gì ăn đó đi em ơi khỏi xin rau xin bọng gì chứ em bữa nay là trả lời rất là phủ luôn á nay gửi danh sách hết rồi nghe mấy bạn <laughs> không còn không còn gì nữa trơn á giờ chỉ cho cho danh sách thôi phước bữa nay đang bị kẹt nè nè nè nè tại biết sợ phải không vừa mới bắt đầu vô cái live stream là bị cho lầm cái khu đó là nguyên gia đình rồi thấy rồi nguyên gia đình nguyên, danh sách rồi thấy quế quê rồi ừ, <laughs> hồi đi dọc đường ờ, đi dọc đường còn bị hỏi thăm bởi vì ờ, tâm trạng không được vui ủa bảy hộ kia đâu ta ủa em là xin bảy hộ hay gì ờ à, vậy hả tại anh gửi cũng trong hàng trong hẻm này nữa xin ờ, bảy hộ nữa vậy chắc ờ, bảy ờ, chắc chắc bảy hộ xuống đó trước đi chắc bảy phần bên ờ, bên bên né này trước đi cái gì vậy ờ à, rồi ok chị đó là chỉ có bầu xài được không phải không à chị trang lắm phải không chị ở trong đi chị ở trong đi ở đó đi chị hiểu sao ai cũng gửi cho vợ em chứ rồi rồi không có gửi ai gửi cho em chứ chị gửi gửi bên để bên đó giùm em đi chị để đó đi chị đừng chút nữa bạn ấy xịn cái rồi lấy chung luôn nha cái đó sữa hay gì chị à ờ, mấy người nhận quà trước cửa nhà chị mấy người nhận quà trước chị ủa xong không chịu lội ra đi nhận luôn nè em đây dạ xịt trước xịt trước rồi ướt nhẹp luôn á chụp hình thôi khỏi cần ghi hình chị ờ khỏi cần ghi khỏi ghi clip rồi rồi ok ok chị vậy thôi khỏi đi vậy gom 7 phần đó lại đi chỉ đem vô chổng rồi hồi nữa chị chụp hình gửi lại cho mình 7 bao gạo ờ gom lại gom lại bảy phần đó lại đi rồi xong rồi chị chị chở vô từ từ à, bỏ bỏ cái bọc vô cho mấy anh chật chốt trong cổng á bọc, ờ, bọc bánh lá dừa bánh còn bánh lá dừa không có còn bọc không mình uh, đổ ra cái gì đi đổ mì rồi ra đi lấy cái bọc đó ờ bọc ờ, ờ đó còn bọc đó ừ ừ ừ rồi xong chuyện chừng mốt bỏ chẳng rồi đổ vô đây ủa rồi tự đổ ra làm chi nữa rồi người ta hốt thôi hốt vô chuyện bánh lá dừa câu chuyện bánh lá dừa đúng chưa đổ ra mấy triệu đổ ra bỏ vô đổ ra rồi hốt vô chơi rồi cái này là của cô bên này hồi có chụp hình gửi lên coi cô từng hộ từng hộ chụp nhận rồi gửi lên nha mỗi người là một bịch rau củ rồi với lại gạo á còn anh em là người xin rau phải không nó còn ờ ừ, ờ, rồi cái gì bé ở trong trọng luôn hả đâu thì có gì em gửi đi rồi coi uh, tùy duyên thôi chứ anh cũng không hứa nữa rồi rồi rồi mấy cái ờ, rau củ xuống đi cho em nó chở vô để riêng bên đó đó hết trên đó đi 15 phần á nhưng mà cái này lá bịch là bịch là nặng dữ lắm luôn em có thể chia ra được tại một bịch là tới gần cỡ trên 4 kg á sách là quằn tay mấy hả rồi đó biết chị rồi lấy cái bình xịt xịt hết à Đấy, ông chồng còn gạo đồ ăn phải không? Không biết luôn hả? Đó. đây gửi cho anh gửi cho em à, thêm à, năm bao gạo nè coi ai thiếu thì mình cho lấy thêm năm bao gạo nữa đi ai cái này chở ngáo đi theo chứ nó bị gì á bị cái gì á nó gây lộn với quanh hay gì á tối nay tao cho nó kêu nó về cho mày ở ngoài sân luôn bữa nay em bị khó ở bị, bị, bị khó ở rồi rồi ok có chở giùm anh nha rồi rồi rồi ok thôi xong rồi mình rút dạ có 7 hộ à, à bảy à, bảy hộ trong hẻm thôi chứ đừng nói hết nguyên hẻm em đâu cho nổi nguyên hẻm dạ dạ đúng rồi những bà con nhận quà được thôi dạ dạ khi bảo trì mới được Đấy, lâu rồi không có bảo trì bạn hạnh nguyễn ơi hồi chiều gửi danh sách thì cứ đợi từ từ đi bạn danh sách nó dồn lên đâu chắc đâu còn cả trăm cái danh sách nữa không phải ai mới gửi danh sách hồi chiều là có liền đâu bạn nhiều người còn gửi danh sách gần ba bốn bữa trước nữa còn chưa có nhận được nữa cơ. ai cũng phải chờ chứ á nói chung là bây giờ cũng nản cũng chán dữ lắm rồi giờ là cứ việc lên mà cứ ờ, trách móc rồi xin sao mới xin xin sao không cho chán dữ lắm rồi giờ thật sự rất là nản vừa tốn tiền mà lại vừa tốn sức mà vừa chán nữa chứ còn bị trách nữa chứ có chị bên hẻm 62 vậy nó mới gửi hồi chiều sao không thấy cho gửi danh sách nói chung là giờ không biết làm sao nữa chứ bữa nay ra ờ, mới ra điểm xuất phát là thấy ờ, bị tổ chát rồi thấy là xuống tinh thần vậy đúng không rồi chạy về luôn đi anh đâu đâu về nơi đâu em yêu ơi ta sẽ luôn có đâu <laughs> rồi thôi vậy à, chào cô chú anh chị nha hẹn gặp lại ở à, clip sau chưa biết được ngày mai Phước có đi phát hay không nữa để à, coi như thế nào vui thì sẽ đi còn học buồn thì thôi khỏi luôn giờ bị chết móc nhiều quá bye bye và hẹn gặp lại ạ à.